Kiến thức pháp lý liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam Phần 5 Pháp lý dịch vụ bất động sản Các dịch vụ bất động sản 1. Môi giới bất động sản 2. Sàn giao dịch bất động sản 3. Quản lý bất động sản 4 tư vấn bất động sản. 1. Những vấn đề pháp lý về dịch vụ môi giới bất động sản 1.1 Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, phải đăng ký doanh nghiệp lên Sở Kế hoạch và Đào tạo. Phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. 1.2 Điều kiện cho cá nhân độc lập hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản do Sở Xây dựng cấp. Đăng ký nộp thuế 1.3 Thủ lao của môi giới Không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba. Mức thủ lao các bên tự thỏa thuận không phụ thuộc vào giá trị giao dịch môi giới. 1.4 Hoa hồng của môi giới Phải phụ thuộc kết quả giao dịch Mức hoa hồng, các bên tự thỏa thuận số tiền cụ thể. Tỷ lệ phần trăm trên giá trị hợp đồng tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá bán bất động sản và giá thỏa thuận được môi giới đưa ra. 1.5 Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng. Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới. Các quyền khác trong hợp đồng 1.6 nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng. Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp. Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra Thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng 1.7 Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 5 năm. 2 pháp lý lập sàn giao dịch bất động sản. 2.1 Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản 1. Phải là doanh nghiệp 2. Ít nhất phải có hai chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 3. Người quản lý phải có chứng chỉ hành nghề môi giới 4 phải có quy chế hoạt động cộng địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. 5. Diện tích tối thiểu 50 m2. 2.2 Mô hình tổ chức sàn Sàn là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Người quản lý điều hành sàn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bổ nhiệm, được ủy quyền quản lý điều hành sàn, chịu trách nhiệm trước người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 2.3 Hoạt động của sàn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hoạt động. Phải báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Sở Xây dựng tham gia phòng chống rửa tiền theo luật định. 3. Hợp đồng dịch vụ bất động sản Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận. Các loại hợp đồng dịch vụ bất động sản hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản, hợp đồng tư vấn dịch vụ bất động sản, hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản. 3.1 Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dịch vụ bất động sản Do hai bên thỏa thuận Nếu có công chứng, chứng thực tại thời điểm công chứng hoặc chứng thực thời điểm giao kết hợp đồng. 3.2 Nội dung hợp đồng dịch vụ bất động sản 1. Tên, địa chỉ của các bên 2. Đối tượng và nội dung dịch vụ 3. Yêu cầu và kết quả dịch vụ 4. Thời hạn thực hiện dịch vụ 5. Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ. 6. Phương thức, thời hạn thanh toán. 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 8. Giải quyết tranh chấp. 9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Các luật khác Tùy lĩnh vực dịch vụ hoặc nghiệp vụ bất động sản nhất định mà áp dụng các luật hoặc nghị định hoặc thông tư hoặc quyết định khác nhau. Ví dụ, nghiệp vụ định giá đất có thể sẽ vận dụng các văn bản pháp luật như các bảng sau đây.